đời khi anh gặp em cho mình kết lời hẹn nước cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không rơi lệ sầu tình vừa nồng thì vừa được tin xót thương em ra đi về bên kia cõi đời sẽ tăng lần buồn trong lòng phố vắng em về đâu vùi lấp môi duyên đầu mới quen đây công viên chiều xưa thiếu mối tình này không em vườn hoang buồn xô xác nghĩa trang lạnh lùng không em vườn hoang buồn xứ xác nghĩa trang lạnh lùng rằng tìm tìm, cuộc tình hai ta sắp lìa chỉ còn hình bóng trong tim hãy khóc đi em khóc cho núi lỡ non mòn cho mình còn vương vấn chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa đường tình ta không chung lối đừng buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh biết trường một trời mây răng tím tím cuộc tình hai ta sắp lìa chỉ còn hình bóng trong dáng gần nhau duyên mới nhạt nhòa đường tình ta không chung lối đừng buồn xa nhau quá vội chỉ vì nghịch cảnh một đời sơ xác ngỡ ngàng truyền tình trái ngang ai xeo bao phú phàng cho hoa kiêu tàn thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ trách mình quá survive. xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con vang lên mái tông thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thơ phú quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng phú quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời nơi đây viên gác khanh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh em đi vang lên mái tông thề ngõ hồn dâng tái tê anh làm thơ phú quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trăng phú quy vì mưa gió không về chiến trường anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi em ơi nhìn gió lên khơi lòng cô trông vời một người xa cuối trời nơi đây viên gác canh dài e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng dâng hoa dâng hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh ghi một đêm trăng thanh quan bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh bên đường vắng hoa nở mau ngày nay xa nhau hoa vừa khép cánh ban đầu người ngỡ gặp nhau như duyên kiếm đưa ta vào chiều rơi về đâu ngày xưa quen nhau em vừa biết ra ước mơ bờ vai ngây thơ ôm là tóc rối ơ thơ tình mới vừa đôi môi em cô mong chờ người đã nhớ há tiếng cười còn đâu đó trong đêm nay gió rét có về lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm xa tươi hay xa đi rồi biệt biệt xa xa khắp nơi cho mộng hoa đời ngày xưa quen nhau ngờ đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người hỡi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mưa trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như mơ tiếng hát tiếng cười còn đâu đó trong đêm có về lòng người có lắm chua cay ta như con thuyền còn ngược xuôi đi đó đây tìm anh nào thấy lối cũ có còn chiều loang nắng hay mưa rơi bên cũ có còn người lặng đứng ngắm ra khơi hay ra đi rồi biển biển xa xa khắp nơi cho mộng hoa ngày xưa quen nhau ngư đời mãi mãi có nhau ngày nay xa nhau âm thầm nước vẫn qua cầu người ơi về đâu đêm nay gió mưa giăng sầu người ơi về đâu tìm nhau trong mưa trong lời ca trong tiếng thơ tìm nhau trong mưa trong ngày nắng cháy xa mờ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như mơ người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi xót xa ôi thật buồn đây quán bên hồ đã một thời ân ái tàn buồn con dư hương nghe lòng nức nở rồi chợt thương số phận khóc đời mình giang dư đôi dòng về làm đường tư giấc mơ xưa tôi tình giây phút thần thờ giữa rừng mù sương trắng tranh lòng mênh lang thinh như hồi tương lai ngày đầu tiên lỗi lầm đến giờ này nỗi tiếc sang hồ ơi tên hết rồi xin trở về những ân tình nhân khổ đau một mình đời em như tông xanh giữa trời gió mưa một đời heo hắt buồn ta tươi ai khóc ly tan kiếp phù dung sớm nở tuổi tàn rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ vết thương lòng những ngày đầu gặp nhau nguyên thể hẹn chẳng sao bây giờ hết rồi biên biệt hai hướng đời nỗi lòng này ai biết đến bao giờ chuyện tình ngày nào lòng chưa nguôi xót xa ôi thật buồn đây quán bên hồ đã một thời ân ái tàn buồn còn dư hương làm tương tư giấc mơ xưa tôi tình giây phút thần thờ giữa rừng mù sương trắng tranh lòng mênh lang thinh như hồi tương lai ngày đầu tiên lỗi lầm bây giờ này nỗi tiếc sang hồ gửi tên trở về những ân tình nhân khổ đau một mình đời em như thông xanh giữa trời gió mưa một đời heo hắt buồn ta tươi ai khóc ly tan kiếp phù dung sớm nở tuổi tàn rồi chiều nào tình cờ trở về nơi quán xưa bên bờ vết thương lòng những ngày đầu gặp nhau nguyện thề hẹn chẳng sao bây giờ hết rồi biên biết hai hướng đời nỗi lòng này ai biết đến bao giờ nguôi bây giờ hết rồi biên biết hai hướng đời nỗi lòng này ai biết đến bao giờ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 anh mang tội si mê nên đường yêu lạc néo về anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay nay em bỏ anh đi đèn đêm yêu hắn sâu ngơ ngân buồn buồn lên mới néo đường tình buồn nào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 anh mang tội gì mê nên đường yêu lạc néo về anh mang tội yêu em khi đời anh trắng bàn tay nay em bỏ anh đi đèn đêm yêu hắt sâu ngơ ngân buồn buồn lên với nẻo đường tình buồn nào vui nay em bỏ anh đi đèn đêm yêu hắt sâu ngơ ngân buồn buồn lên với nẻo đường tình buồn nào biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ Nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ Hồn nhiên em xa vờ làm người ta yêu thân thờ Đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim người thể mãi mãi không thay giờ sao em lỗi thề để mình tôi không lỗi về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong thế anh vào trong lúc cô đơn giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ nhớ lúc em cười và ánh mắt ngây thơ hồn nhiên em giả vờ làm người ta yêu thân thờ đâu ngờ anh là nai tơ để em cười em nói vui. mới tối ngày hôm qua còn vai rồi hẹn nước câu thề chồng đó vơ đây nếu biết rằng em còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao còn nhân tâm vui đùa làm chết tình tôi người nói trần gian sau này ai thay đổi nhưng trái tim thề mãi mãi không thay giờ sao em nói thề để mình tôi không lối về ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình anh khóc trong chỉ nửa đầu đôi băng nhung lùa sao mắt mà đi bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà yêu chú nhật anh bảo rằng tuần sau anh đến hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím anh cài lên mái tóc thề rồi hẹn tuần sau khi hoa mười giờ nở anh sẽ đến thăm em em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ mong đến bao trông mong ngày chủ nhật đã đến rồi trời sao không nắng chỉ sợ trời mưa cho anh ngày không tới để mình em đêm thương dài ngập ngừng thật lâu khi em cho áo tim xưa anh nói anh em xin mẹ ra phố mẹ vui cười khen nói con gái mẹ thật là xinh đây công viên chốn hẹn hò chứng kiến bao lời thề tình yêu vừa lên ngôi xưa anh hay nói rằng yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sau này quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoen nước mi em bơ vơ quay trở về qua phố chờ bỗng nghe tiếng sét nổ dầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung sao nghe quá chua cay Em thương phần con gái như hoa mười giờ nở Chỉ đẹp giây phút ban vừa lên ngôi xưa anh hay nói rằng yêu luôn một lòng chung thủy dù đời vẫn đổi thay nhưng sau này quá mười giờ hoa tím đã nở rồi mà sao anh không đến cho em luôn ngóng chờ anh âu lo từng giây phút lệ buồn hoen lướt bơ vơ quay trở về qua phố chờ bỗng nghe tiếng sét nổ sầm bên tai khi em chợt trông thấy anh cùng ai bước chung đường người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe quá chua cay em thương phần con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu người đẹp của anh bên anh màu áo tím sao nghe quá chua cay em thương phần con gái như hoa mười giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu đêm dần tàn Tôi đến sân ga đưa tiếng người che linh về ngàn Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay Gió khuya ôi lành sao ướt nhẹ đôi tà áo Tàu xa dần rồi thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời chờ gót bâng quâng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không chuyến xe đêm lành không để người yêu vừa lòng đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng trăng rằm về xa xăm trong giây phút này tôi mơ ước sao nằm tròn vào tay tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tiếng người cha linh ngày nào tàu cũ năm xưa mà người tình bên khu về chưa trăng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm trời đêm dần tàn, tôi đến sân ga đưa tiếng người che linh về ngàn cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay gió khuya ôi lành sao ướt nhẹ đôi tà áo tàu xa dần rồi thôi tiếng thương chi khi biết người ra đi vì đời chờ gót bâng quăng tôi hỏi lòng đêm nay buồn không chuyến xe đêm lành không để người yêu vừa lòng đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng trăng rằm về xa xăm trong giây phút này tôi mơ ước sao nằm tròn vào tay ngày tháng đợi chờ tôi đến sân ga nơi tiếng người cha linh ngày nào tàu cũ năm xưa mà người tình bên khu về chưa trăng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về tàu cũ năm xưa mà người tình bên khu về chưa trăng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về